Đúng không ạ? Với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu bá dung nhất lục này Em bao tang tích cho các bác nam châm không hít Nước muốn nổi và dọi đèn trong Khi đi chơi các bác chỉ cần mang cho mình Các bác chỉ cần luôn được hột này Vào cho người ta lắc thôi Mình đứng ngoài cầm cái máy báo dung đánh Coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi Sau đây em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này Để cho các bác hiểu hơn về nó Đây đây là cái bộ hột mà em đã làm vào mặt lục đây mặt lục thì một lát nữa khi mà cứ lục về máy nó sẽ báo không có lục máy nó sẽ không báo và lục về thì mình đánh gì các bác lục thì mình đánh lục tài rồi đúng không ạ còn trừ khi gặp chén phản nó là thế hột thì mình phải chịu thôi còn đây đây là cái máy báo dung này nhỏ gọn các có thể đúc cái này vào trong người với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này các bác chỉ cần đứng ngoài cầm máy thôi là mình đã nắm phần thắng ở trong tay rồi và cái máy thì mình đúc ở trong người đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được nên là nó rất tiện lợi để chơi bây giờ thì em sẽ test thử cái phần tang tích của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này em sẽ à, test thử tang tích là nam châm này em thử luôn cả nắp chén hột này không hết bây giờ em dọi đèn đó nhìn này cột trong luôn được chưa ạ và sau đây em xin phép được test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả với bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung nhất lục này như vừa rồi em đã nói đấy ạ bộ này làm vào mặt lục vậy nên tí nữa cứ lục về máy nó sẽ báo không có lục máy nó sẽ không báo cái máy báo rung này thì em xin phép được cầm ở tay để một lát nữa khi mà nó rung em sẽ cảm nhận được độ rung để báo cho các bác bởi vì là máy rung rất là nhẹ nên mình có để ở bàn thì mình cũng không thể cảm nhận được độ rung máy không rung này không rung thì ở đây chắc chắn sẽ không có lục rồi ở cái chén này thì các bác có thể đánh tiếng kết mình đánh tài hay xỉu là do mình còn nếu không thì cứ để cho chắc thì các bác bỏ qua không đánh nha các bác nha em vẫn dở ra cho các bác xem trong này có lục hay không này đó không có lục máy rung này các bác này rung như thế này em khẳng định là bên trong này có lục lục thì mình đánh gì lục tài đúng không ạ đó có lục lục tài máy lại tiếp tục rung này rung mình lại đánh lục tài tiếp đó lục tài máy lại rung này rung thì lại lục tài thôi các bác nhá đó lục tài máy không rung này các bác này không rung thì ở trong này sẽ không có lục đó không có lục máy rung này máy rung mình lại đánh lục tài tiếp các bác nhá đây chén này là chén phản đây có lục nhưng mà lại xuống xỉu đó như vừa rồi em đã nói nghe từ lúc đầu ấy ạ là tài xỉu mình gặp chén phản là chuyện bình thường đúng không ạ thế nhưng mà đây nó là phản gì phản của bộ hột chứ không phải là máy nó báo không chuẩn đúng không các bác bởi vì là ở đây nó vẫn có lục máy nó vẫn báo nhưng mà nó lại ra xỉu nói chung là để mà chơi tài xỉu gặp chén phản thì nó cũng rất là hiếm hoi một hai chén thôi nên là các bác cứ yên tâm em test thử tiếng cuối cùng này máy rung này rung ở đây thì em lại đánh lục tài đó lục tài đúng chưa ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác một vài tiếng